Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em một cái um, trận đấu của vòng 31 Serie A nữa nha anh em. Thì trước khi mình vào nhận định trận đấu cho tất cả anh em thì mình sẽ đi sơ lược về những cái cách mà anh em đang chơi ở ngoài. Và giống như anh em đang chơi ở bên ngoài qua thầu qua cò thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo hiệu quả hơn. Thì giống như đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em chơi một cái um, mã kèo giống như cái mã kèo trên đi người ta đưa ra cho tất cả anh em chỉ có 0.5 nhưng mà ở ngoài á người ta đưa ra kèo cho tất cả anh em tới 0.75 hoặc 1 thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo nó hiệu quả nhất và anh em có thể chờ kèo tuột giống như anh em thấy trước đó mình đã có nhận định cho anh em rất là nhiều cái mã kèo thì ờ, có nhận định những cái mã kèo phụ cho tất cả anh em giống như những cái mã kèo uh, ờ, góc thẻ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 anh em đăng ký một cái trang anh em có thể chờ kèo hạ hoặc anh em chờ kèo tuột anh em vào thì anh em đánh cái tỷ lệ ăn nó sẽ cao hơn thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận giữa thằng Monza và Valentina diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 4 là ngày chủ nhật thì anh em cũng thấy trên màn hình của anh em là đội hình ra sân của hai đội bên phía đội chủ nhà ra sân với cái sơ đồ là 3412 bên phía Valentina chơi với sơ đồ là 433 thì Fiorentina đang có một cái chuỗi thăng hoa rất là dài của Fiorentina trong cái đấu trường Serie A dưới đấu trường cúp C3 thì anh em thấy Fiorentina là cái đội bóng được tiến sâu vào cái vòng bán kết của cúp C3 thì anh em nếu anh em nào đã theo dõi qua những cái trận đấu của cúp C3 thì anh em cũng biết Fiorentina đã hay tới cỡ nào thì à, sẽ tiến vào cái phần mà bảng xếp hạng Serie A thì Nam cũng thấy C.D.A đang có cái vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 30 vòng đấu. Thì hiện tại mùa tại mùa giải này a đang có một cái phong độ cực kỳ tốt và đang đá rất là hay trong cái mùa giải hiện tại luôn nha anh em. Thì còn trong khi đó thằng Monza đang đứng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 30 vòng đấu thì Monza mới vừa lên hạng trong cái mùa này nhưng mà Monza đang có một cái vị trí rất là an toàn trên bảng xếp hạng trong cái mùa giải này luôn nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của bên phía đội chủ nhà là Monza thì Monza trong 10 trận gần nhất thì Monza chỉ thắng được đúng 3 trận thôi nha anh em thắng 3 trận thắng trước thằng Inter Milan trong cái lượt về trên đấu trường cúp Serie A là thắng Inter Milan với tỷ số là 1-0 thắng thằng à, Empoli với cái tỷ số là 2-1 và thắng thằng Bologna với tỷ số là 1-0. Nói chung thằng Monza này nó nó hạ cũng được nhiều ông lớn nha anh em. Nó thắng 3 trận và nó để hòa 4 trận, chỉ để thua 3 trận thì cái thành tích của thằng Monza nếu tính đang được được xếp cái hạng vị trí rất là an toàn và cái phong độ cũng rất là tốt, chỉ để thua 3 trận, thua trước Salentina là thua trước AC Milan nè, thua trước Lazio. Thì nói chung thua cũng chỉ thua toàn những ông lớn thôi, còn những ông ngang ngang thì thằng Monza nó cũng thể thủ hòa rất là cao nha anh em còn thành tích ở bên phía cái đội uh, à, Florentina thì anh em thấy đây trong 10 trận gần nhất á, tính trên đấu trường Serie A thôi nha anh em thì trên đấu trường Serie A anh em quan trọng là anh em nói trên đấu trường Serie A thì cái thằng Florentina chưa để thua một trận nào trên đấu trường Serie A trong 5 trận gần nhất đây anh em thấy thì à, thắng trước thằng uh, Cremonese với cái tỷ số 2-0 là thắng trước Ly với tỷ số 1-0, thắng trước Inter luôn với tỷ số là 1-0 để hòa thằng Chippy để qua Atalanta thì anh em thấy cái phong độ của thằng Florentina trong cái mùa này nếu mà tính là cái chuỗi thăng hoa ở cái giải đấu Serie A chưa có một trận thua nào phong độ cực kỳ tốt trong cái mùa giải này luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái thành tích gần nhất đối đầu của hai này thì thằng Monza mới lên hạng chỉ có một cái thông số là đối đầu trong cái lượt đi lượt đi của cúp Serie A thì là thằng à, Monza cầm hòa thằng Inter Milan với cái tỷ số là một đều nè còn à, còn à, thằng Florentina thì anh em thấy trong cái trận đấu cúp Italia thì trong cái um, lượt đó thì Florentina đã ăn với cái tỷ số 3-1 nè nhưng mà tính theo cái phong độ hiện tại của thằng Florentina thì cái trận này mình dự đoán Florentina sẽ có cái cách biệt từ hai bàn đến ba bàn thắng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Florentina thì mình sẽ vô cái trận mà Florentina đối đầu với Monza trong cái lần trên sân nhà của Florentina thì anh em thấy trong cái trận đó Florentina chấp với cái mã kèo là 0.5 Hiệp 1 thì Valentina đã có thể nâng bàn thắng lên 1-0 cho đội chủ nhà nha anh em. Thì vào phút thứ 19 thôi là Valentina đã có cái bàn thắng nâng tỷ số lên 1-0 rồi nè. À, vào phút 61 thì thằng Monza mới gỡ lại được bàn thắng là một điều. Thì anh em thấy cái đội hình ra sân lúc đó bên phía đội chủ nhà Valentina chơi với sơ đồ là 4-2-3-1. Trong trận này Valentina à, thi đấu tuy trận này Valentina có một sự thay đổi đội hình. Thì anh em thấy trong trận này Valentina ra quân với sơ đồ là 4-3-3 nha anh em còn trong trận đó thì thằng Monza vẫn giữ với sơ đồ cũ là 3421 thì à, còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó 10 quả góc 10 quả góc mà chín quả đã nghiêng về bên phía Florentina là anh, anh em biết cái sự áp đảo áp đảo cái thế trận như thế nào do Florentina nó gây ra thì trong cái trận này anh em có thể đầu tư vào ma kèo là Florentina chấp góc cũng rất là ok nha thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em thì anh em thấy trong cái trận này nhà cái đưa ra với cái mã kèo là thằng đội sân khách là Florentina đang có cái phong độ cực kỳ tốt chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì à, tài xỉu mình không có thể phiên anh em vào cái mã tài hay xỉu nhưng mà anh em có thể vào cái mã thằng Florentina chấp 0,25 trong trận này nhưng um, anh em đang chơi trang giống như mình thì anh em có thể chờ cái mã kèo ra sân 5 đến 10 phút nó sẽ hạ xuống còn đá đồng thì anh em vào cái mã kèo Florentina đá đồng thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao và hòa kèo nó sẽ cao hơn thì à, mình sợ um, giống như cái kèo giống như uh, hiệp 1 nó đã ra giống như cái lượt đi nó đã có cái tỷ số một điều trận về mình sợ cũng vẫn tỷ số là một điều bởi vậy anh em có thể chờ cái mã kèo tuột xuống còn không đã đồng á thì anh em vào tỷ lệ anh em thắng kèo và quà kèo nó sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn để anh em chờ đợi cái phần này cũng đã lâu thì mình chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo để anh em có thể đầu tư trong cái trận này đó là đây ba mã kèo đây thì anh em thấy ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em là anh em chờ Florentina ra sân đã 5 đến 10 phút kèo thuộc xuống còn đá đồng anh em vào Florentina mạnh tay cho mình nè nếu mà nó vững vững cái tỷ số một điều á, thì anh em cũng vẫn húp kèo nè còn à, nguyên trận thì anh em có thể nằm thằng Florentina chấp góc thì anh em đã thấy trong cái phần mà mình phân tích cho tất cả anh em á thì à, Florentina trong cái trận trước khi nó gặp thằng à, Monza trên sân nhà của mình thì Florentina trong cái trận đó nó đã ăn gốc với cách biệt là chín chín quả gốc thì anh em có thể đầu tư vào Florentina chấp góc trong cái trận này nếu mà tấn công không có bàn thắng thì sẽ góc rất là nhiều thì anh em cứ nên đầu tư vào Florentina chấp góc nè hiệp 1 thì cũng vẫn và vào cái mã tài góc thôi thì đó anh em thấy những cái mã kèo phụ mà mình cho tất cả anh em là những cái mã kèo mà để anh em đầu tư anh em kiếm được lợi nhuận nè còn cái mã kèo chính này cái tỷ lệ hòa kèo nó rất là cao thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo gốc giống như anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cọ anh em không có thể chơi được những cái mã kèo gốc mà mình nhận định trong video cho tất cả anh em nhưng mà anh em đăng ký trang thì anh em có thể chưa vào những mã tài gốc hoặc là xỉu gốc hoặc là tài thẻ nè hoặc là rung góc nè hoặc là anh em có thể chờ kèo hạ anh em vào còn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được cái những cái mã kèo trước trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng thì bởi vậy cái tỷ lệ anh em không có thể chờ kèo hạ và anh em cái tỷ lệ thua kèo rất là cao thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em video nào mình cũng nói về cái vấn đề này để mình phiên tất cả anh em anh em chơi một cái cách hiệu quả nhất thì mình cũng muốn giúp đỡ anh em để anh em có thể chơi một cách hiệu quả anh em kiếm lợi nhuận thôi thì